cũng lâu rồi tôi không làm những cái clip giới thiệu về cái cách chơi tài xỉu khi chúng ta sử dụng cái à, một cái cách rất là đơn giản đó chính là việc sử dụng những cái khả năng của chúng ta để chúng ta có thể à, chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả mà không cần dựa trên máy móc đó chính là việc chúng ta nghe hột tài xỉu cũng rất nhiều những cái clip trước tôi ờ, hướng dẫn anh em về cái cách nghe hột tài xỉu bằng hột trợ thì ờ, cũng thấy anh rất nhiều anh em ờ, có ý kiến phản hồi làm thêm một hai clip nữa hoặc làm tiếp những clip nữa để giới thiệu với anh em và hướng dẫn anh em cách nghe bởi vì bây giờ chơi tài xỉu rất là khó ăn hầu như ai cũng thua ai có điều kiện thì người ta sẽ mua những cái máy phân âm hột tài xỉu về nhưng mà ai không có điều kiện thì cũng à, ví chơi nhỏ nhỏ và muốn mua một cái máy như thế rất giá thành nó rất là cao thì chúng ta sẽ dựa vào những cái khả năng của chúng ta chúng ta có thể nghe được hột tại sao tôi lại nói chúng ta có thể dựa khả năng của chúng ta bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có cái một cái khả năng riêng nếu như mà chúng ta không đủ điều kiện để mua những cái máy phân âm thì chúng ta sẽ dựa vào đôi tai đôi tai nó chính là nó chính là cái máy tốt nhất để hỗ trợ chúng ta nghe hồ tài xỉu bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh em về cái cách nghe hột đây nó là những cái bộ hột nghệ hoa hoàn toàn bình thường nhé anh em ạ đây tất cả đều là hột nghệ hoa bình thường và tôi sẽ nhặt ra ba hột, hột ở hai bộ hộp này tôi sẽ nhặt bất kỳ hột nào cũng được Đây, tôi sẽ nhặt lấy ba hột và ở hai bộ hộp khác nhau về cái phương pháp nghe tôi sẽ hướng dẫn qua với anh em này tại sao chúng ta có thể nghe được bởi vì sao? khi mặt nhất tôi phân tích với anh em nhé mặt nhất này và mặt lục nó hoàn toàn khác nhau anh em nhìn đúng không mặt nhất thì cái độ lõm này của cái bộ hột này nó sâu hơn còn mặt lục thì nó sẽ phẳng qua đó khi hột nó rơi xuống như thế này anh em nghe tiếng của cái mặt lục này nó khác với lại cái mặt nhất đây mặt nhất nghe tiếng bục bục còn mặt lục thì nó rơi xuống này nghe tiếng xe nó đanh tiếng hơn đó anh em nghe khác biệt bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem mấy chén và hướng dẫn anh em cách nghe còn về phần thử hột rồi bây giờ tôi sẽ thử qua thứ nhất tôi sẽ dọi đèn đây hột hoàn toàn trong suốt anh em nó là hột trợ tôi nói luôn anh em đây là hột trợ không phải là hột làm không phải là hột tiếng hột nghe còn về mặt hột thì rất là đẹp hoàn toàn bình thường đấy là về hột dĩa thì cũng thế dĩa hoàn toàn trong đây là dĩa CK đó còn nắp đây thì nó là cái nắp cống cuộn được tôi dán một cái lớp băng keo vào hoàn toàn không có gì cả bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về nam châm đây nó là cục nam châm trắng dĩa hoàn toàn bình thường nắp chứng minh với anh em một điều đây là nam châm tôi sẽ thử qua cái đọc nam châm anh em nhé đúng chưa tất cả như này nó là đồ không tang 100 trăm một chợ một nghệ hoa chợ và nắp dĩa cũng là hoàn toàn không tang bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem tôi ờ, lắc thử ba chén bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh em ờ, xem cái hiểu rõ sâu hơn về cái ờ, cách nghe của hột của bộ hột tài xỉu trợ này như chén này chắc chắn là có con nhất anh em ạ có con nhất tôi sẽ đánh vào nhất nhị xỉu đó con nhất nhị và con tứ có cả nhất cả nhị luôn đó, chén này cũng giống giống như chén trước này. có con nhất đó 1 2 5 xỉu số 8 như tiếng này anh em nghe tiếng nó khác tiếng trước đó. nó khác vậy sao nó có con ngũ hoặc con lục rơi xuống khi có ngũ lục rơi xuống thì âm nó sẽ đánh tiếng nó xe tiếng hơn là có con nhất và con nhị tôi sẽ khui đó có con lục và hai con tam tài số 12 vẫn dùng chuyển trước anh em chính xác ạ hai con lục và một con tứ tiếp tục vẫn có con lục Đó. như trái này là có con ngũ như trái này là tôi sai bởi vì nó có con ngũ con nhị con tam như trái này chắc chắn là có con nhất tôi khẳng định với tất cả anh em 100 trăm là có nhất bởi vì nghe cái tiếng cuối nó rơi xuống nó khác hoàn toàn đó có nhất và có nhị cộng thêm một con lục xỉu số 9 đủ điểm ăn Đấy, nghe tiếng này nó bột bột chắc chắn là có con lục ngũ lục rồi ngũ lục thì tụi chúng ta sẽ đánh về ngũ lục tài đó hai con ngũ lên hai con ngũ và một con nhất tài số 11 vẫn đủ điểm ăn tiếp tục là ngũ lục hai con lục liền này nhỉ? chính xác như chén này tôi bỏ như chén này khó phát âm tôi sẽ bỏ chén này tôi khui cho anh em xem vẫn là lục ngũ và nhị như chén này chắc chắn là con nhất anh em vì tiếng của nó nó không được xe tiếng không đanh tiếng như chén trước nghe tiếng bục bục chắc chắn là có con nhất rồi tôi sẽ đánh vào nhất nhị xỉu bão nhị luôn ba con nhị tiếp tục có nhất nhị anh em có con nhị không có có con nhị con tứ và con lục thì chén này tôi hòa tiền tôi sẽ thử cho anh em trận cuối nhé như chén này anh em nghe tiếng nó khác trận trước không? khác có nghĩa là nó tiếng của nó vang hơn và đanh hơn chắc chắn là có con lục à. tôi sẽ đặt vào ngũ lục tài chính xác hai con lục và một con tứ à con nhất thì à, vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cách nghe hột tài xỉu dựa trên cái bộ hột trợ hoàn toàn bình thường không cần phải là hột tiếng hay hột nghe thì anh em nào cần tìm hiểu cái cách nghe hột tài xỉu này hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình anh em vào xem nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ chào tạm biệt tất cả anh em